cũng khen Thắm có số hưởng khi lấy được ông chồng mẫu mực như Tuấn. Với bản thân Thắm thì cô tự nhủ nhất định sẽ trở thành nàng dâu tốt vợ ngoan. Chẳng thế mà dù là cuộc hôn nhân qua mai mối nhưng nhìn Thắm với Tuấn mặn nồng thì ai cũng nghĩ là hai người phải yêu 7-8 năm mới kết hôn. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nào ngờ sau 2 năm kết hôn thì Thắm đau đớn khi chịu cảnh quá chồng. Tuấn, chồng cô qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, vì quá đau đớn nên lúc đó Thắm cũng bị xảy luôn cái thai hơn 2 tháng. tang lễ cho chồng xong thì Thắm vẫn ở vậy hương khói cho Tuấn và chăm sóc người mẹ chồng già. Thấy Thắm còn trẻ, chỉ mới 25 tuổi, dù chồng mất nhưng vẫn còn làm lại được cuộc đời. Người ta khuyên cô đi thêm bước nữa. Ấy thế nhưng lúc nào nhắc đến chuyện để con dâu đi lấy chồng khác thì mẹ chồng Thắm quát lên. Nó không được đi lấy người khác đã làm dâu nhà họ Nguyễn rồi thì có chết cũng phải làm ma nhà này. Bà nói vậy đâu có được, con trai bà chết rồi, không lẽ bắt cái thắm nó ở giá thờ chồng. Nếu nó đã 50 tuổi rồi thì còn được, đằng này nó còn trẻ, bà không thể ích kỷ như vậy được. Không lẽ bà định bắt con dâu bà ở lại để chăm sóc cho bà đến khi chết? Vậy khi bà chết, bà đã nghĩ lúc đó con dâu bà không còn thanh xuân để làm lại cuộc đời không? Con trai bà dưới suối vàng có thể nào cũng mong vợ mình được hạnh phúc. Dù cho mọi người có nói thế nào, mẹ chồng Thắm cũng không nghe. Còn về phần Thắm, thì cô cứ nghe lời mẹ chồng một cách như thể bị thôi miên, khiến ai cũng chua xót. Nhìn cô gái còn trẻ đẹp phải ở giá mà xót xa vô cùng. Sau 2 năm mãn tăng chồng thì cũng có nhiều người đàn ông giàu có đến xin phép được qua lại với Thắm. Thế nhưng lần nào đến, mẹ chồng cô cũng đuổi đi cả. Người ta chửi mẹ chồng Thắm độc ác, kỷ. Dù vậy cái điều khó hiểu là Thắm vẫn thương yêu mẹ chồng vô cùng. Cứ vậy, Thắm một mình chăm sóc cho mẹ chồng già yếu. Trong căn nhà chỉ có hai người phụ nữ sống nương tựa vào nhau. Cứ thế 15 trôi qua, mẹ chồng Thắm ngày một yếu. Và rồi người ta phát hiện ra mẹ chồng không cho Thắm đi bước lửa nhưng bụng cô lại ngày một phình to. Người ta xì xào cho rằng Thắm ra ngoài lén nút, nhưng hành vi đó của cô ai cũng cảm thông chứ không lên án. Sau một trận ốm nặng thì mẹ chồng thắm qua đời, mọi người xúm lại khuyên cô, mẹ chồng chết rồi, giờ cô cũng đi lấy chồng được rồi đấy. Rốt cuộc, cha đứa bé trong bụng cô là ai thế hả? Đứa bé trong bụng tôi là của chồng tôi. Không thể nào, chồng cô chết từ lâu rồi cơ mà. Đúng là anh ấy chết, nhưng hồi còn sống, anh ấy đã từng gửi giống ở bệnh viện. Tôi đã dùng giống đó để thụ tinh nhân tạo. Đáng ra, Tôi phải làm chuyện này lâu rồi vì tôi muốn sinh cho chồng đứa con, cho mẹ chồng tôi đứa cháu. Nhưng mẹ chồng tôi không chịu vì sợ tôi một mình nuôi con khổ. Bao năm nay, thật ra mẹ chồng tôi cấm tôi không đi bước nữa là vì bà thật sự yêu thương tôi. Thế nhưng, ba năm sau ngày chồng mất, bà cũng muốn tôi đi bước nữa. Nhưng mà chính tôi đã không muốn đi. Giờ đây tôi quyết định có thai, chưa kịp sinh thì mẹ chồng đã qua đời rồi bà là người mẹ chồng tốt. 15 như vậy, mẹ chồng cô có để cho cô thứ gì không? Bà để cho tôi 11 tỷ. Số tiền đó, tôi sẽ chăm sóc cho con trai mình thật chu đáo, để dưới suối vàng, chồng và mẹ chồng tôi an lòng. Nghe đến số tiền lớn như vậy thì mọi người mới choáng váng. Xưa nay chẳng có bà mẹ chồng nào lại đi cho con dâu số tiền khủng như vậy cả. Thế mới nói rằng 15 qua bà đã thương con dâu như nào,